thì chúc bạn lưu lưu nha máy này sẽ nhận 20.000 qua ví mô với số điện thoại là 081 781 1814 nha chúc bạn đã là người may mắn nhất trong video lần trước thì chỉ để thêm mình có một ông anh cũng làm youtube ông ấy có kênh youtube là cường tiên online thì kênh đấy có rất nhiều các chương trình event tặng thẻ cào ấy đó thì bạn nào quan tâm thì bạn có thể uh, nhấn nút uh, subscribe đăng ký kênh cũng như bật nút chuông thông báo nữa để đó theo dõi những video mới nhất hoàn toàn miễn phí từ anh cường tiên online nha thì link kênh mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này ha và trong video ngày hôm nay, Bonsai sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng như review cho bạn một app của web kiếm tiền ngay trên chính điện thoại của bạn rồi nha. Và web app này có tên là Hưu Điện này, có địa chỉ website là cdb777.com ha. Thì link đăng ký tài khoản Hưu Điện ấy, mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cứ comment đầu tiên được ghi ở phần lượt ha. Sau bạn click bấm chọn link đó, chúng ta sẽ là một giao diện đăng ký tài khoản giống như này. thiếu thứ nhất, mục số điện thoại các bạn tiến hành điền số điện thoại chính, số điện thoại thường xuyên chúng ta liên lạc với nhá. Ở đây là cộng 84 rồi, nên bạn chỉ cần điền chín số cuối thôi nhá, bỏ số 0 đầu tiên cho mình ha. Tiếp đến các bạn nhấn vào gửi mã xác nhận. Thì lúc này sẽ một mã OTP được gửi từ tin nhắn số điện thoại bạn đăng ký. Tiếp nữa bạn nhập mật khẩu này. Kế tiếp ở mục mã mời mã thiệu thì bạn giữ nguyên cho mình ha. Cuối cùng các bạn nhấn vào register để tiến hành đăng ký một tài khoản bưu điện hoàn toàn miễn phí 100 ha. Sau đăng ký tài khoản thành công rồi thì bạn tiến hành đăng nhập như bình thường nha. Thì xin là một thông báo này là chúc mừng bạn đã nhận được một vật phẩm, bạn sẽ nhận được lợi nhuận từ vật phẩm miễn phí. Ok, bạn nhấn vào nhận ngay cho mình ha. Thì đây chính là giao diện trang chủ khóa bưu điện này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lướt vào vòng trang chủ xem như thế nào ha thì ở đây sẽ có rất nhiều các mục này nạp tiền rút tiền bạn bè cũng như bán lại lát nữa mình sẽ review chia sẻ chi tiết từng mục cho bạn ha rồi kéo xuống tiếp này là sạc cho điện thoại tùy mời tùy thời gian cũng như là trang thiết bị của tôi ha quản lý nhóm này khu mua sắm này hay các thông báo về những người họ đã mời hay là mua máy sạc ha đó thì ngoài ra các bạn có bất kỳ câu hỏi thắc mắc vấn đề nào ví trong quá trình đăng ký tài khoản này nạp tiền rút tiền hay là kiếm tiền với app thu điện này thì bạn có thể nhấn vào phần liên hệ này ở góc bên phải dưới cùng ha để chúng ta có thể liên hệ với admin để họ hỗ trợ nhanh nhất và sớm nhất cho bạn ha Ok, thì chia sẻ thêm ấy, đối với app này ấy, khi bạn đăng ký xong ấy thì bạn sẽ được tặng một máy thử nghiệm 3 ngày luôn nha. Đó, thì máy đó ở đâu ạ? Các bạn vào mục cá nhân này, sau đó chọn trang thiết bị của tôi cho mình nha. Đó thì máy thiết bị thể nghiệm này. Như mình chia sẻ là các bạn sẽ được trải nghiệm 3 ngày miễn phí và sau 3 ngày các bạn sẽ nhận được 92.000 đồng ha. Ok, thì đó là một cách kiếm tiền miễn phí cho app này. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ bạn cách kiếm tiền miễn phí thứ hai nha. Thì bạn quay trở lại mục trang chủ này, sau đó nhấn vào mục mời bạn bè cho mình ha. Đó thì đây sẽ có đường link giới thiệu của bạn này. Các bạn nhấn vào sao chép link mờ và tiến hành gửi đường link này gửi đến bạn bè người thân hay bất kỳ ai hoặc chia sẻ lên cộng nhóm. Khi có người đăng ký qua link giới thiệu bạn ấy thì bạn sẽ nhận được hồng nha. Đó, kéo xuống một chút này, các bạn thấy đọc này Được tiền thưởng 1.500 đồng khi mời bạn đăng ký thành công Tức là cứ một người thì bạn sẽ nhận được 1.500 đồng luôn ha Đó, tiếp theo thứ hai này Có 5% hoa hồng khi mời bạn bè tham gia đầu tư thành công Rồi tiếp theo thứ ba này Mời bạn bè tham gia thì 7% lợi nhuận phát sinh của thiết bị sẽ là hoa hồng của bạn ha Thì đó là cách kiếm tiền miễn phí thứ hai trên app này Ok, tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho bạn cách kiếm tiền thứ ba nha. Và đối với cách kiếm tiền thứ ba này thì bạn bắt buộc phải làm tiền vào hang. Vậy làm sao chúng ta có thể làm tiền vào này? Các bạn vào mục trang chủ này, sau đó chọn làm tiền cho mình ha. Ok, thì đây chúng ta sẽ có hai hình thức làm nha. Là làm tiền bình thường này, cũng như là làm tiền qua ví USDT. Đó, ví dụ đây mình chọn làm tiền bình thường này. Tiếp theo các bạn chọn một trong ba số tiền đây để bạn làm ha các bạn chỉ có thể chọn một trong ba ở đây thôi. Dù đây mình chọn 100 000 này hoặc 184 000 hay 276 000 ha. Ngoài ra các bạn lưu ý này, để đảm bảo tỷ lệ thành công giao dịch, hãy xin xác nhận số điện thoại và địa chỉ email đăng nhập phải đúng ha. Đó, kế tiếp các bạn nhấn vào nạp tiền để tiến hành nạp tiền này. Ok, thứ này sẽ là một giao diện nạp tiền như này. Thì ở đây sẽ có rất nhiều phương thức nạp tiền ha. Các bạn có thể nạp tiền qua ví điện tử này, rồi chuyển khoản ngân hàng trực tiếp hay quét mã QR hoặc thẻ chuyển thẻ này. Đó, ví dụ đây mình nạp qua ví điện tử, mình bấm chọn vào ví điện tử ha. Ok thì đây các bạn sẽ có thể làm qua ví Momo hoặc ví Zalo Pay ha. dụ mình chọn làm qua ví Momo này, thì bấm chọn ha thì đây sẽ là một giao diện nạp tiền như thế này sẽ có mã giao dịch này rồi số tiền các bạn làm cũng như là hình ảnh mã QR rồi nội dung tiền tức là nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản đấy ở đây là 6796 ha và các bạn thì có thể khác ha rồi kế tiếp nữa này là tên người nhận tiền cũng như là số điện thoại người nhận tiền các bạn có thể nhấn vào sao chép ở bên phải để thấy ảnh sao chép số điện thoại này cũng như là sao chép nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản để các bạn có thể chuyển khoản chính xác nha tránh mất tiền oan ha thì cách làm tiền trên app này chỉ đơn giản như thế thôi ha Ok, như đây các bạn cũng có thể quan sát này là mình đã làm 700.000 vào đây rồi ha và mình cũng đã mua một máy 92.000 rồi đó thì sau khi các bạn làm tiền ấy, các bạn muốn mua máy thì các bạn phải làm như thế nào các bạn vào mục trang chủ cho mình nhá kéo xuống một chút này chọn đến khu mua sắm cho mình ha đó thì ở đây sẽ có hai loại máy các bạn thể mua này là máy sạc 6 phổi và máy sạc 12 phổi ha đối với máy sạc 6 phổi ấy, thì bạn sẽ phải mất chi phí là 92.000 đồng và mỗi giờ các bạn sẽ kiếm được 210 đồng tương đương với một ngày các bạn kiếm được khoảng 5.000 đồng và sau khoảng 18 ngày thì bạn có thể hoàn vốn hoàn 92.000 đồng này ha đó tiếp theo máy sạc 12 phổi này thì bạn sẽ mất chi phí là 184.000 đồng và mỗi tiếng các bạn sẽ thu được 430 đồng tức là mỗi ngày các bạn sẽ kiếm được khoảng 10.000 đồng ha đó để mua máy thì bạn nhấn vào lập tức mua ngay này rồi chọn xác nhận ha như ở đây hiện lên thông báo là giới hạn số lượng mua nghĩa là sao mỗi người các bạn chỉ mua được một máy sạc 6 phổi thôi ha đó thì ở đây mình đã mua rồi ok sau khi mua xong rồi thì máy ở đâu ạ các bạn bấm vào mục cá nhân này sau đó chọn trang thiết bị của tôi ha đó thì bạn quan sát này là máy sạc 6 phổi của mình ở đây. Đó, máy 92.000 đồng đấy. Và chỉ ở thêm là đối với tất cả những máy này ấy, sẽ có thời hạn là một năm ha một thời gian cũng khá dài luôn đấy các bạn ạ ok sau khi thuê rồi thì cứ sau mỗi giờ hoặc là sau mỗi ngày các bạn sẽ nhận được tiền nha các bạn nhấn vào nhận này đó mình đã được nhận tiền này thu được lợi nhuận này các bạn thể quan sát này là mình đã được nhận 2.940 đồng ok các bạn nhấn vào xác nhận ha đó thì đó là ba cách kiếm tiền chính trên app này tiếp theo mình sẽ review cho bạn mục rút tiền trên app này như thế nào ha ok các bạn quay trở lại mục trang chủ này sau đó các bạn nhấn vào rút tiền cho mình ha thì trước khi rút tiền ấy, các bạn sẽ tiến hành thêm thẻ ngân hàng cho mình nha đó thì ở đây các bạn sẽ tiến hành điền tên chủ tài khoản này nhớ viết in hoa không dấu và trùng với tên trên thẻ ngân hàng của bạn ha kế tiếp bạn chọn ngân hàng này thì ở đây có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ nha đó các bạn chọn ngân hàng phù hợp rồi tiếp đó nữa các bạn điền số tài khoản này cũng như là số điện thoại và email và cuối cùng nhấn vào gửi đi để tiến hành thêm thẻ ngân hàng ha sau khi thêm thẻ ngân hàng thành công rồi bạn sẽ nhập số tiền các bạn muốn rút này đó thì nhớ mình rút đây là 92.000 đồng nhưng 92.000 đồng là sai nha mình đã chat với admin ý mình rút đây là 114.000 đồng ha nên các bạn lưu ý cho mình nha và ngoài ra này thời gian rút là từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều đó nên các bạn cũng lại lưu ý cho mình phần này nữa ha rồi ngoài ra các bạn có thể đọc này Để đảm bảo tính chân thật của tài khoản Bạn phải làm tiền và mua sản phẩm của chúng tôi mới có tính năng lĩnh tiền Nghĩa là sao? Là khi các bạn làm tiền đấy ở đây sẽ là tối thiểu là 100.000 đồng thì bạn bắt buộc phải mua ít nhất một máy, có thể là máy 92 000 đồng kia. Khi bạn mua xong ấy thì bạn mới có thể đủ điều kiện để rút tiền ha. Đó. Ok, ví dụ đây mình sẽ tiến hành rút 200.000 đồng ha. Mình nhấn 200.000 đồng này. Đó, sau đó mình chọn rút tiền. Phí rút đây là 12% ha. Ok, kế tiếp bạn nhập mật khẩu này, sau đó nhấn vào ok để tiến hành rút ha. Thì hôm nay là mình làm video vào thứ bảy, tức là chúng ta không thể rút tiền vào cuối tuần Nghĩa là sao? Là các bạn chỉ có thể rút tiền vào giờ hành chính và rút từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều ha. Nên các bạn đặc biệt lưu ý cho mình phần này ha. Chỉ ở thêm ý, thì mình sẽ cập nhật thông tin điều kiện cũng như là rút tiền thành công ở trong nhóm Telegram của Hoàng Xanh. Thì link nhóm Telegram ấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần mềm ha. Nếu bạn nào chưa tham gia, hãy tham gia vào đó để cập nhật những thông tin mới nhất về không chỉ app điện này mà còn tất cả những app web nào hoặc kèo nào mới nhất, nhanh nhất ha. Thì như vậy mình đã chia sẻ, giới thiệu cũng review cho bạn app hưu điện này thì bạn nào quan tâm muốn tham gia chơi thì nhớ là mình để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video này quick comment đầu tiên được ghim ở phần lần hai và nếu như các bạn thấy video này hãy giúp cho bạn ấy liên tiếp một like một subscribe cho kênh youtube hóa xe nha hóa xe chân thành cảm ơn bạn rất nhiều cảm bạn đã xem hết video nếu thấy video này hay hữu ích nhớ like thích share chia sẻ và đừng quên subscribe đăng kênh cũng như bật chuông thông báo nữa để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn miễn phí của xe nhé và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy để lại comment bình luận xuống phía dưới video xuống phía dưới video hoa sẽ sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nhé còn bây giờ hẹn lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của bán xe bye bye xin chào